Xin chào, tất cả quý anh chị à, Mình là Phước Sửu Mình là Ngọc Ánh Hai à, tụi mình à, bây giờ sẽ à, tham quan, đánh giá và review Một cái dự án à, cực kỳ đẹp tại nhà bè phong Ngọc Ánh? À thì cái à, ảnh bình thường anh đi ngang qua đây rất là nhiều rồi á Thì à, hôm nay, ngày hôm nay ảnh mới thấy là gần đây anh đi ngang qua anh thấy wow sao mà dự án nó có thể lên mà rất là đẹp mà lung linh mà ngay một cái trục đường rất là lớn trục đường xuyên tâm của thành phố Hồ Chí Minh thì à, ngày hôm nay thì nhờ sự dẫn ảnh đi tham quan một vòng ha Let's go và bây giờ là mình cùng mời ảnh để tham quan cái à, à, dự án này nhé Ok rồi à, bây giờ thì à, nói đến dự án này á, thì à, Phước Sửu và Ngọc Ánh sẽ đi tham quan à, dọc theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ này trước Ngọc Ánh à. à à, dọc theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ này sau này sẽ là một trục đường dài là 35 m oh. chiều rộng là 35 m đó Ngọc Ánh À, ở đây thì có khoảng 6 à, đến 8 làng xe ừ. hiện tại và sau này cái trục đường này là một cái nơi kết nối của một cái tuyến à, metro số 4 À vậy hả? Cái tuyến Tại metro vì... số 4 này nó chạy từ quận Thành Xuân quận 12 đi qua Bến Thành mà về Long An luôn đấy. À là một cái trục đường xuyên tâm đúng không Sửu ha? Đúng rồi. Với lại như anh được biết là ở phía dưới khu vực dưới nhà mình đây là sau sau này là cái cảng à, Hiệp Phước. Hiệp Phước là yeah. Dạ. sẽ di chuyển tất cả các cái ở phía cảng Cái Lái về đây hả? Chính xác nên nó là sau này trên cung đường này không còn xe công đi qua nữa à. không sẽ gọi là tránh hiện trạng là xe công và kẹt xe bởi Thế vì nó có thêm một cái nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh sắp tới cái hầm chui đó ba à. Ờ. tầng và sắp tới sẽ đưa vào gọi là hoàn thành luôn à, ngày xưa anh ờ, có đi ờ, xuống dưới đầu tư ở dưới khu vực long long hậu đó thì anh dạ. đi ngang qua đây là cách đây mấy năm rồi đó thì anh thấy là có người ta nói về cái dự án của khu mình đó rất là lớn thì thì uh, sử cho anh biết là về cái tập đoàn GS á thì uh, có những cái dự án nào ở thành phố Hồ Chí Minh rồi ha rồi nói đến GS là một cái tập đoàn của Hàn Quốc à. đầu tư vốn 100% của Hàn Quốc tại Việt Nam nha ừ. ở đây thì uh, có những cái uh, dự án lớn mà GS đã triển khai thứ nhất là Zai uh, River Thủ Thiêm à. là bây giờ là triển khai căn hộ cao cấp ngay cái chỗ cầu Thủ Thiêm một luôn à. À, ở uh, một cái vị trí rất, rất là đẹp là ngay cái đường uh, Nguyễn Cơ Thạch ờ. à, và là trung tâm quận 2 luôn trung tâm ha. quận 2 và ừ. ngoài ra chỗ Thảo Điền thì sẽ có một cái là gọi là à, cũng à, của giai à, Thủ Thiêm luôn ừ. căn hộ đã đưa vào hoạt động rồi à, và Riverside đúng không? Đúng ừ. rồi. Và ở bên Long Trường quận 9 thì còn một quỹ đất lớn thì sắp tới à. chủ đầu tư cùng triển khai. À. Nhưng mà hơn hết và sẽ có một cái dự án gọi là tông điểm sẽ lớn nhất nhì à, và khu Nam Sài Gòn này. À. À, chỉ sau Phú Mỹ Hưng thôi. À. Đó là cái dự án mà Phước Sửu và Ngọc Ánh đang đứng đó là dự án Giai Ghét Nhà Bè à, Cái dự án này thì tổng diện tích quy mô của nó là khoảng bao nhiêu à, hecta ha Sửu Tổng quy mô của dự án này là 350 hecta 300 hả? Bao gồm nhiều à, là loại hình như là nhà phố nè, à. shop house nè, biệt thự song lập nè, đơn lập và những căn dinh thự sát sông luôn. Ờ, à, thế thì nó chỉ à, nhỏ hơn Phú Mỹ Hưng một chút xíu thôi tại vì tổng khu của Phú Mỹ Hưng khoảng hơn 400 hecta đó. Đúng cái rồi. 300 là nó cũng tương đối là lớn. À, như anh được thấy ở đây thì à, ở đây có chạm điện thì không biết là có nhà nước mình có hay là chủ đầu tư có muốn Ờ, hạ thế xuống không ha đúng rồi đây là một cái tâm điểm mà tất cả những khách hàng đi ngang qua đây họ mong chờ điều đó xảy ra à. và bây giờ thực tại là đối với cái chủ đầu tư này họ đã làm tất cả những cái đường ngầm điện rồi à vậy hả họ sẽ sau này đường điện sẽ ngầm hóa đây là đường điện là 500 kV thì sẽ được ngầm hóa theo dọc tiền đường mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Phạm Hữu Lầu nên dọc theo cái tuyến đường này sau này không có đường điện nữa Ồ, ờ, và bên trong dự án thì hoàn toàn là không có đường điện ngầm và ngay cả bên trên nữa ờ thế thì quá tuyệt vời luôn ha dạ đúng thế, rồi đây sẽ là một cái à, dự án tâm điểm của khu Nam Sài Gòn tại vì ở phía dưới hướng về phía dưới Long Hậu dưới kia thì cũng có rất là nhiều các cái trường học như hiện tại mình thấy là mình đi xuống đó mình thấy có trường quốc tế Mỹ đó AIS rồi đó thì sau yeah. Dạ. này sẽ có rất là nhiều cái chuyên gia rồi người ta sẽ về để ở đúng không nói đến là uh kết nối hạ tầng và gọi là à, cái gọi là vị trí của dự án à, gs Nhà Bè này thì là một cái tâm điểm tuyệt vời và di chuyển rất là gọn gàng giống như là di chuyển rất dễ dàng giống như là một bước chân một ngàn tiện ích đó Ngọc Ánh à, bởi vì à, không không lâu sau tầm khoảng trong vòng mà trong trong năm này thôi thì à, chỉ cần khoảng 3 km thì mình bước tới một cái cao tốc gọi là cao tốc Bến Lức Long Thành à. một cái khi mà à, Ngọc Ánh từ cái vị trí này tầm khoảng ba cây số này mình di chuyển tới cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành thì mình có thể là rẽ tay phải là về miền tây à. rẽ tay trái là mình đi miền trung và mình đi xuống cái sân bay à, gọi là long thành chỉ khoảng hơn 20 phút thôi ngọc ánh Ôi, thế thì quá thật thuận tiện để di chuyển à, giữa các quận huyện luôn và thì à, mình à, cái đường à, đường à, trục trục lộ này thì mình đi sẽ à, đi về hướng quận nhất đúng không chính xác à, với cái vị trí này thì ngọc ánh có thể là kết nối tất cả các tỉnh miền tây và đồng thời mình à, đi qua gọi là cái à, gì nhỉ biển cần giờ mình Cần ăn hải sản có 10 phút ừ. thôi Cần Giờ là một cái biển à, mình thấy là Cần Giờ là mình thấy là cái giống như lá phổi xanh của thành phố Hồ Chí Minh đó thì à, ở bên đó cũng có rất là nhiều cái dự án à, để à, sau này phát triển về về à, dự án bất động sản đó rồi nói đến cái dự án Zai Gate nhà bè này thì là một cái gọi là một cái gọi là một dự án bí ẩn ừ. đặc biệt sau hơn 10 năm ngủ đông và bây giờ nó đã hình thành và giống như là Phước Sửu và Nga Ngọc Ánh đang thấy là những cái dãy shop house nè rất là đẹp và một cái mặt tiền của cái shop house này họ được là một cách xây dựng mặc dù là gọi là bàn giao bên ngoài hoàn thiện bên trong thô thôi nhưng mà chủ đầu tư là chăm chút đến từng chi tiết vì ở đây một cái dự án gọi là khá lớn 350 hecta và dự kiến sau này Ngọc Ánh không cần phải đi qua Hàn Quốc nữa đâu khoảng vài năm sau Ngọc Ánh đi dạo vào cái dự án xây Saigon nhà bè này thì tái hiện lại một mô hình hoàn toàn là giống như là ở Hàn Quốc ở đây luôn đúng rồi như điển hình như bây giờ là mình thấy đó là cái khu Phú Mỹ Hưng như ngày xưa đó mà mình cứ nói nôm na là như Phú Mỹ Hưng ngày xưa cách đây khoảng 10 năm thôi nó cũng chỉ là một cái vùng đất khá là vắng vẻ thì hiện giờ là cư dân về ở mà cũng không khác gì Singapore cả thì mình mình nghĩ là sau này cái GIS này thì sẽ trở thành một cái Hàn Quốc ờ, ở Việt Nam Yeah à, ờ, Sau này mình sẽ du lịch Hàn Quốc tại nhà bè phải không? Đúng rồi, đúng rồi Một à, một à, tổng quy mô diện tích là 350 hecta Và trong này nó có gồm nhiều tiện ích mà Ngọc Ánh à, chưa biết được đâu Phước vâng. sửa của à, liệt kê sơ qua Hiện tại đã, đã có một cái trường đại học rất là lớn của Mỹ là Đại học Jesuit Chadwick hả? Chadwick Chadwick hả? Yeah à. à, Trường đại học này á, là từ cấp 1 đến cấp 3 Ba đã xây dựng ở cái phân khu thứ hai là phân khu 1.2 rồi oh. một cái phân khu à, lấy cái tên rất đặc biệt là phân khu Zai Edu County là cái phân khu này là chuyên về gọi là giáo dục trường học oh. thì sau này là con, con em mình... chúng ta không phải đi đâu hết chúng ta chỉ cần một bước chân thôi là chúng ta có thể tới trường học rồi ba mẹ cũng rất thực tiện trong việc đưa rước các con À, thứ hai là anh muốn hỏi về cái à, shop house á, thì không biết là diện tích của shop house ở đây và giá của nó khoảng tầm bao nhiêu sự ha đúng rồi à, ừ. ở trong này á, là cái sản phẩm mà đặc biệt của dự án này là shop house à. để bí mật hơn và à, để gỡ cái cái, cái cái cái bí mật đó ra và khám phá à, chi tiết shop house của à, dự án này thì chắc là Phước Sửu và Ngọc ảnh mời cho quý anh chị xem video tiếp theo để là mình xem bên trong luôn oh. khám phá bên trong để xem cái shop house là có gì mà tất cả những quý khách hàng là tò mò muốn tìm đến ờ, bản thân anh cũng rất là tò mò vì anh chưa quá tò mò lần đầu không? tiên anh tới đây <laughs> rồi à quý anh chị cần thêm những cái thông tin về dự án và cần những cái sản phẩm ký gửi về dự án này hãy in uh, inbox ngay cho Phước Sửu và Ngọc Ánh để uh, theo dõi các cái clip tiếp theo và tìm hiểu nhiều cái dự án thông tin về cái dây ghép này nhé rồi xin, xin chào, chào và hẹn gặp, gặp lại, lại.